Để trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu thế nào là tích có hướng của hai vectор. Thì trong không gian với hệ trục tọa độ U, người ta cho hai vector. Vector U có tọa độ là x1, y1, z1 và vector V có tọa độ là x2, y2, z2. Khi đó tích có hướng của hai vector được định nghĩa là một vector. Các em chú ý này, tích có hướng khác với tích vô hướng. Tích vô hướng của hai vector là một số thì tích có hướng của hai vectơ là một vectơ vì vectơ là đại lượng có hướng mà đúng không nào tích có hướng của hai vectơ là một vectơ và được ký hiệu như thế này đấy ký hiệu uv đấy, phải và trong cái móc vuông này đấy, còn có một ký hiệu khác nữa là à, cái dấu ngược lên đúng không nhưng chúng ta chỉ nói chung là chỉ cần cần à, biết một cái, cái ký hiệu này thôi tích có hướng của hai vectơ uv ký hiệu là uv trong móc vuông thì tích có hướng được tính như sau nhá thì các hình dung này tích cố hướng của uv thì em nhìn u là x1 y1 z1 chú ý lại này v là x2 y2 z2 khi đó tích có hướng của hai vectơ uv sẽ là một vectơ và vectơ đó được tính như sau em nhìn này đầu tiên uh, ta để đó là chính là các định thức thôi đầu tiên bỏ cái x1 y2 đi bỏ cái cột cái trục hoành thì bỏ cái cái cái cột đầu tiên đi bỏ cái cột x đi nhá thì còn y1 y2 z1 z2 đến cái cột thứ hai thì ta bỏ cái y đi đúng không cột thứ hai bỏ tung đi và cái này lại uh, cột thứ hai ta phải đảo vị trí z với lại x đấy sang cột thứ ba ta sẽ bỏ cái chiều cao đi đúng không bỏ z đi thì còn x1 uh, x2 y1 y2 và ta sẽ tính định thức y hệt như là tính uh, Ờ, cái công thức tính đạo hàm của hàm bậc nhất trên bậc nhất đó ta lấy dấu huyền trừ đi dấu sắc nhá lấy dấu huyền trừ đi dấu sắc này y1 z2 trừ đi y2 z1 tiếp tục cái thứ hai này x2 z1 trừ đi x1 z2 chưa nào Đấy, tiếp tục này à, đến cái thứ ba là x1 y2 trừ đi x2 y1 đó các bạn nhớ thế nhá và chúng ta cũng có một cách tính uh, là sử dụng ờ, máy tính cầm tay để thấy thì chung ừ, ờ, nó vào cái ví dụ cụ thể thầy sẽ hướng dẫn các em rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các tính chất tích có hướng của hai vectơ nếu trong không gian với hệ trục tọa độ O, X, Z lấy cho hai vectơ U và V thì vectơ tích có hướng của hai vectơ UV sẽ là vectơ vuông góc với từng vectơ thành phần. Tích có hướng của UV sẽ vuông với lại U, tích có hướng của UV sẽ vuông góc với vector V. Khi đó ta có thể suy ra tích có hướng của UV nhân